để về ăn thì cái này mình ăn một lần rồi thì bây giờ mình sẽ ờ, mình có mua về để ăn thử à, cho mọi người coi nha ờ, tiện làm video luôn thì mình có một cái cái này là trên xe buýt à, trên đường về á thì mình thấy người, người ta có bán á nên là mình mua về để mình ăn thử cho mọi người coi nha thì mình mua hai cái một cái là cho chồng mình thì chồng mình ăn rồi để chồng mình đi dạy mọi người còn cái này là mình ăn để mình quay video còn Peter thì Peter đi ngủ rồi không có quay Peter với, với à, không có quay video với Peter được đó thì á à, mọi người cũng thấy rồi đây là một cái à, cái bánh à, bánh giá bánh này gọi là bánh giá nha mọi người thì cái bánh nó sẽ là hình tròn hình tròn như này nè do là mình cắt ra để mình trưng bày cho đẹp này mà nó sẽ hình tròn như thế này là mình sẽ không thấy được và ở bên trong của nó là giá nha mọi người bên ngoài là bột cái này mình chưa có được coi là họ làm như thế nào mà mốt nếu có gì thì mình sẽ quay video lại cho mọi người coi nha thì mình chỉ biết là họ sẽ làm bằng cái muôi á cái múc canh cái giá múc canh to á rồi ở bên trong là giá mình thấy bên trong có giá có thịt và có hai con tôm ở trên à, tôm này thì được biết là tôm khô nha có thể làm bằng tôm tươi nữa một lần mình ăn là ở bạn ở nhà bạn của chồng mình đó mọi người đó còn lần này là mình mua về nhà ăn để quay video mọi người thì do là ăn ở nhà bạn của chồng mình mình không mình không nó mệt có mình không có tiện quay video mọi người nên hôm nay mình sẽ làm một à, video luôn là về đặc sản à, của Tiền Giang của gò công tiền giang nha mọi người là bánh này chỉ có bán ở gò công tiền giang thôi nếu mà mọi người có muốn ăn á thì một là mọi người có thể làm thử tại nhà hoặc là tới gò công ăn nha thì nó sẽ là đậm vị của gò công hơn thì mình có mua thêm à, một một miếng đậu hũ nữa để ăn ăn kèm nha thì cái này là ăn kèm à, ăn kèm với lại dưa leo nha mọi người đó và bún nha bún là mình sẽ bún và mình sẽ cái này là trong chân quá thì mình sẽ để lại bún và sẽ rưới nước mắm lên nha mọi người bánh này là bánh lạt nó dạng như là bánh khọt với lại bánh bánh bánh khọt bánh gì mọi người nhỉ bánh xèo à nó dạng như là bánh khọt bánh xèo á thì bây giờ mình sẽ rưới rưới rưới nước mắm lên nha mọi người đó. à đợi mình quên à thôi mình rửa nước mắm lên trước đi mình rồi mình sẽ cắt ra mình sẽ cắt ra sau mình rửa một chút nước mắm lên đây này cho mọi người coi nhé mình sẽ rửa nước mắm lên thì nhìn nó sẽ sẽ hấp dẫn như thế này nè đó hấp dẫn chưa nước mắm này là người ta có bán kèm luôn mọi người người ta sẽ bán kèm cùng với lại bánh giá luôn nha nước mắm rau đó cứ một cái bánh giá là sẽ có một bịch rau và một bịch nước mắm chung với nó chồng mình rất là thích ăn bánh giá này luôn rồi bây giờ mình sẽ cắt nhỏ cái à, cái bánh giá này ra nha để cho nó dễ ăn đó mọi người à quên trước khi cắt thì mình à, xin phép mọi người chụp một tấm hình thumbnail với lại cái này nha ta da thôi mình có ý tưởng mới mình sẽ <laughs> mọi người thông cảm cho mình nha mình à, chụp một tấm hình thumbnail á trên video luôn để cho nó đẹp á rồi bây giờ mình sẽ cắt ra nha cắt nhỏ ra để cho nó dễ ăn đó mọi người đó trong này nó nó sẽ có giá có thịt có tôm à đặc biệt là nó có gan heo nha mọi người thường thì giá nó sẽ đi với lại gan một người một cái bánh này này mọi người là một người ăn là no luôn á nên là mọi người có xuống cò công tiền giang mà ăn bánh này á thì mọi người ăn thử thì mọi người nên gọi một cái thôi nha tại một cái của nó to lắm thì à, mình ăn ở dưới tiền giang á ở dưới gò công á là chỉ có 15 ngàn một cái thôi là bạn của chồng mình mua á, là chỉ có 15 ngàn một cái thôi còn mà mình mua trên xe buýt đó mọi người trên đường về á, họ sẽ bán mắc hơn tới 20 ngàn một cái lận mà tôm với lại nó không có tươi nữa tại vì tôm khô á mọi người rồi bây giờ ừ, ngon lắm mọi người bây giờ mình sẽ cắt bún ra luôn nha để ăn cùng với lại à, bánh giá này mọi người thì mình thấy mình thì mình thích ăn bún cục này nên là mình mình mua bún này nha mọi người mua bún nào cũng được hoặc là có thể ăn với lại bánh hỏi nha mọi người mình thì mình thích ăn bún cục này đó đó mọi người ơi đau bụng quá nè đây bây giờ mình sẽ lấy một miếng bánh giá nha đó mọi người có thể thấy là ở trong bánh giá này là sẽ có nhiều rất là nhiều giá đó trong bánh giá này sẽ có rất là nhiều giá có thịt có gan cái này là bánh mình mua trên đường đi á, nên nó sẽ không có chất lượng bằng cái bánh mua tại gò công thì giá với thịt này nó cũng say nát rồi rồi ờ, mình cũng không thấy miếng gan đâu hết mình ăn của bạn chồng mình mua á là cái miếng gan là mình thấy miếng gan luôn ờ, giá là mình thấy miếng giá luôn thịt là vẫn ra thịt đàng hoàng luôn đó mình mời mọi người một miếng nha cái này chắc hơi mặn mình sẽ ăn chung với bún ngon mọi người Hôm nay mình uống Pepsi nha Đây nè Miếng ghen của nó này mọi người Ngon lắm mọi người ơi Mọi người ăn thử đi Bánh giá ngon lắm Cái vị của nó Cái vị của nó cũng giống như bánh xèo á mà cái này là giả mình sẽ ăn cùng với dưa leo và rau sống với mọi người rau sống nè nên là hôm nay mình đi um, mình mới về gò công hồi chút chiều luôn mọi người về tới nhà là 4 giờ xong sau đó mình đi uh, đi uh, ra ngoài chợ mình mua bún mua đậu hũ mua dưa leo xong rồi mình uh, mình lấy bánh giá để mình um, mình hâm lại á hâm lại trong nồi chiên không dầu cho nó nóng giòn lại mọi người thường thì ăn ăn tại chỗ nó sẽ ngon hơn còn cái này là mình mua về sài gòn rồi mình bỏ vô trong đường trên không dầu rau thì nó có sẵn trong bánh giá rồi mọi người mọi người mà có dịp đi gò công tiền giang mọi người mọi người phải thử bánh giá nha nếu không ăn bánh vẽ đúng là một thiếu sót luôn mọi người lắm mọi người ơi dẻo thơm tươi lắm bây giờ mình sẽ ăn thêm miếng đậu hũ nha nước mắm là là mình có pha sẵn lại nha cái không rồi pha sẵn là nước mắm sẵn của người ta xong rồi mình băm thêm ớt thêm tỏi cho nó ngon lắm mọi người cho nó thơm á nhìn cho hấp dẫn đậu cũng ngon mọi người béo mình ăn một cả, mình ăn một cái là mình no rồi mọi người tại vì nó cũng to á ăn cả rau cả bún á nên no á mọi người ớt ừ. nó bánh vào mắt Bây giờ khát rồi Peter nó khóc quá mọi người mà xong mình lên um, mình lên chỗ um, Peter ngủ lại mọi người video cũng dài rồi mọi người mình thì cũng ăn hết um, bánh giá rồi mọi người ơi nếu mà mọi người thấy video của mình uh, có gì uh, cần uh, uh, thay đổi hay là làm cho video hay hơn á mọi người cho mình bình luận để mình uh, à, cải thiện cái video của mình nha và mọi người ơi mọi người nếu mà mọi người thích video của mình cho mình một like và nhớ đăng ký kênh cho mình nha và bye bye mọi người bye bye mọi người nhớ ủng hộ mình nha cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của Thiên Tiên cuộc sống Sài Gòn nha